thực hành thiết thực cụ thể giúp khắc phục tập luyện phương pháp tập gym đúng chuẩn duy nguyễn thol xin chào quý anh chị em đến với chương trình duy nguyễn vlog thực hành trong chương trình hôm nay thì uh, duy nguyễn sẽ hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật gánh đùi và squat là như thế nào để cơ bắp được kích thích tối đa thông thường đó thì các anh chị em sẽ tập á, gánh đùi là một bài có thể là anh chị em sử dụng bài regular squat đó là cái bài sau đây nó rất là phổ biến và anh chị em khởi động có thể nó sai cách hoặc là cái cách gánh đúng kỹ thuật nhưng mà cách tập nó sẽ không đúng nó làm cho cái cơ bắp chúng ta nó không được kích thích nhiều nhất và trong khi chúng ta phải nỗ lực quá nhiều nó đau đớn trong gym là như vậy chúng ta nỗ lực quá nhiều chúng ta tốn quá nhiều công sức trong khi kết quả chúng ta đạt được nó không bao nhiêu đó là sai ở cách tập chứ không phải là sai ở kỹ thuật động tác đa phần mọi người kỹ thuật động tác là làm rồi tập bây giờ nói chuyện là squat mà sai kỹ thuật động tác đó là nó rất là khó đúng không nhưng mà cái cách tập cái cách bố trí bài tập cái cách giữa set và cách nghỉ nó không phù hợp thì hôm nay Duy Nguyễn sẽ làm cái vlog hướng dẫn các bạn từ cái bước khởi động và cái bước tập sao cho nó ok và nó khoa học nhất để chúng ta tăng cái sự kích thích cơ bắp trong các bài kỹ thuật squat và cái kỹ thuật gánh đùi thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hai máy tập thứ nhất là máy Smith và Seal và thứ hai là khung Power tại sao không sử dụng một máy đây là một bài tập rất là quan trọng đây là một bài tập cốt lõi trong cái bài tập trong cái ngày tập mà chân mông đùi chúng ta mà nếu chúng ta sử dụng một máy á, thì cái sự kích thích cơ bắp nó rất là hạn chế đúng không nếu mà các bạn sử dụng Smith và Seal thì các bạn chỉ kích thích được ở Smith machine các bạn không kích thích được ở những cái kỹ thuật của bài squat bài squat bằng máy bao rách nó sẽ kích thích khác ở mix machine nó sẽ kích thích khác ở cấp độ kỹ thuật thì cái động tác là dễ tập hơn động tác này khó tập hơn nhưng không có nghĩa rằng cái động tác dễ tập nó sẽ mang cho bạn một kết quả kém hơn động tác khó tập nó sẽ mang cho bạn tốt hơn không có khái niệm đó và rất nhiều người rất nhiều người cố tình tiêm nhiễm tuyên truyền với các bạn rằng là ừ bài rắc này cái khung product này sẽ cho các bạn kết quả tốt nhất trên đời không có chữ tốt nhất khi mua một máy phải là sự kết hợp của nhiều cái vậy thì ở cái bài tập này chị sẽ nói sơ qua nó rất tốt cho cái việc cảm nhận cơ rất tốt cho việc cảm nhận cơ ở một cái khối lượng tài nhẹ bài tập này rất hiệu quả rất ok và rất tốt còn ngược lại ở bài tập tải nhẹ cái máy này chẳng được gì cả vô múa mà với cái máy này phải tập ở khối lượng tải đúng nó mới có kết quả còn cái máy tập này tập có khối lượng tạ nhẹ rất kết quả vậy thì mặc dù mang tính chất khởi động nhưng không có nghĩa là khởi động mà tôi chỉ làm nóng không có làm nóng là vậy nè đó đó là nóng còn khi mà chúng ta khởi động làm quen khối lượng tạ thì chúng ta cần phải tận dụng tối đa những cái ưu thế của những bài tập nó mang lại bạn thấy tại sao nhiều người tập mạnh bạn thấy tại sao nhiều người tập nặng và thấy tại sao Duy Nguyễn không bị chấn thương đó là Duy Nguyễn phải động đúng cách chỉ có vậy thôi hầu như các bạn khởi động rất là sai sách và giờ bạn múa vài cái xong rồi nằm bên kia ở đây ngực hì hì hì hì cá đó cũng biết cá bạn chưa có một sự chuẩn bị tốt nhất cho nó, được bạn chưa có một sự chuẩn bị tốt nhất cho buổi tập ít ra tinh thần của bạn phải như vậy như vậy nè hưng phấn sảng khoái cơ bắp nó căng không độ tương đối và mồ hôi nó chảy ra như vậy chúng ta mới sẵn sàng cho một buổi tập chứ không hai điểm vô tập thì bây giờ giả sử như tiết lộ cho bạn cái mức tài giả bộ đó là Duy Nguyễn eh, sẽ gánh đùi ở 80 kg chứ bình thường là Duy gánh 180 nha các bạn đó bình thường gánh 180 bạn này làm clip hướng dẫn thôi cái này là tập vai với Duy phải tập chân chân qua mới tập rồi hôm qua mới tập banh chành cái chân luôn rồi nè cái chân đi nết đều nó lớn hết luôn trời đó à, 180 kg vô hành vi sẽ giả sử mức tạo giờ 80 kg vậy thì tôi khởi động sao để lên 80 kg đây có rất nhiều cách khởi động bạn có thể khởi động à, khởi động à, một phút tạo khởi động hoài xong rồi bạn lên chúng nặng luôn như vậy bạn tập không tốt đâu cái đó khởi động sai cách khởi động đúng nhất là khởi động như duy tất nhiên là duy không có cố định cái số bếp cho các bạn nha nhưng mà bây giờ sẽ khởi động bên đây là nhiêu cho là 40 kg đúng chưa này 10 cái này 10 đó là hai chục cây hai chục với bốn chục bốn chục xong rồi duy sẽ lên năm chục sẽ lên sáu chục ba set khởi động xong rồi duy sẽ qua tám chục không phải khởi động bắt tay tức là duy khởi động bình thường khởi động bình thường nên duy sẽ cố định số f là tám số f là tám nha còn khởi động mắc thì mai mốt qua tới cái phương cái chương trình mà giáo án mắc thì duy sẽ chia sẻ bạn cách khởi động kỹ hơn về mắc còn bây giờ khởi động để tập cho áp lực cơ bắp để cho tác động cơ bắp để hiệu quả cơ đùi tốt nhất lên body hoặc là bạn vẫn có thể áp dụng sama tay cũng được tất cả hai cái khởi động này cái nào nó có nguyên lý của nó cả rồi bây giờ vô các bạn có biết tại sao tôi nói là khi mà tập với cái máy ờ, Smith Machine này á thì là cái ờ, nó rất là hiệu quả những cơ ờ, rất là hiệu quả của tạ nhẹ không tạ nhẹ là tạ dưới sức á đó giống như là như nãy như đó các bạn là chỉ tập à, tập là 80 kg thì bây giờ chưa tới 80 kg là dưới sức ví dụ như 75 kg hay là 70 kg gì đó cũng là dưới sức và thấy không cái đường đi động tác của banh này đó gạt cái trục dọc này. lên xuống lên xuống lên xuống thì bạn chỉ cần để cho cái cây á nằm giữa đùi thôi như này nó rớt lên rớt xuống rớt lên rớt xuống giữa đùi và là ok dễ lắm mông đưa ra xa một tí đầu gối không dùng quá mũi chân thôi vô bắt đầu xếp đầu tiên các bạn chú ý nha cái này là cái cách khởi động và kết tập để tác động cơ đùi tối đa tác động cơ mông tối đa nó áp lực nó tối đa trong ngày tập chân tập squat gánh đùi không rồi bạn nhìn thấy chưa mồ hôi đã đổ mồ hôi đã đổ mệt chứ phải động phải hơi mình mệt đó rồi nghỉ giữa set rất là quan trọng uống bca vô nghỉ đúng 30 giây nha lần động số 2 tăng thêm 5 kg bền ở bên à, động tác squat làm sao mà đứng được tư thế này nó đè lủng người luôn sự kết thúc hoàn toàn khác với hai máy bạn nhớ khởi động là nhẹ nhưng mà khi chúng ta khởi động chúng ta vẫn phải tác động cơ bắp chúng ta vẫn phải có được những giá trị tốt nhất của cái bài tập khởi động này chứ không phải khởi động chỉ dừng lại ở mức lòng nóng cơ thể lần đầu động số 3 20 tiếng bên 40 cây 60 Đàn chim vui liễu lo qua vườn chuối Nơi hạ nguồn chính con sông gặp nhau Theo nhau về hương phù xa thơm ngát Mang vị ngọt đến từ miền đất quê ba chục giây uống ngậm bca lên tạ tập liền bốn set cực kỳ đáng giá nếu bạn đúng làm đúng như vậy các bạn cảm nhận đi trước khi đi vào sức lao động này thì các bạn cứ tưởng tượng đi mặc dù chúng ta khởi động 4 set nhưng nó là những set tập vô hình nó là những set tập tiền đề cho cái bài squat cơ đùi của bạn này đã được kích thích rồi nó gần như là tối đa nó gần như là toàn diện rồi cái hệ năng lượng của bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những mức tạ nặng nhất vậy đây với những mức tạ nặng nhất tôi phải chinh phục bài regular squat có nhiều sức chơi hết nha an toàn tự tin hiệu quả trong từng rep dẫn đến từng set chúng ta tập ít nhưng chúng ta phải hiệu quả chứ không phải chúng ta tập quá nhiều tập khi chúng ta đã trả được đi trả các bạn nhớ cái triết lý này vô nãy chân chân chân rộng bây giờ chân hẹp tôi có quyền tôi có động mà tôi có quyền tôi có thể tập những cái biến thể khác nhau trong cùng một bài squat để tôi đạt được kết quả tối đa ví dụ như nãy mình thấy gì sẽ để rộng đó có khi gì để mình à, mở về tí khi gì để dày giờ chỉ để hẹp lại có quen có quen đối với mức tài dưới sức và đối với máy mix và sim chúng ta có thể có quyền tập biến thể tất cả những tật squat để cho cơ bắp chúng ta được tác động đồng đều đa dạng nhất từ cái vị trí cơ nhỏ nhất ví dụ trong này trong này trong này ở ngoài đây ngoài đây ngoài đây ngoài đây thì cái đùi các bạn mới đẹp được cái đùi các bạn mới đẹp mùa này đã đổi khi tình anh luôn dõi bước theo em khi tình anh luôn dõi bước theo em xong khởi động vai trò của Matt Smith đã kết thúc rồi bây giờ Di sẽ minh họa cho các bạn một cái clip gánh đùi thật sự thật sự là là nói chuyện là đúng khối lượng tạ của duy thôi mà trong cái video này duy ví dụ là 80 kg nha 80 kg thì khi chúng ta gắn à, với một khối lượng tạ đúng sức á, thì chúng ta phải sử dụng cái máy này cái máy này nó là freeway tối đa và nó là máy tập khó nhất đó chúng ta phải tự điều khiển tạ và chúng ta phải tự gánh tạ cho làm tất cả mọi thứ nhưng mà bây giờ là khối lượng tạ chúng ta phải cẩn thận phải có đai trong trường hợp à, tập thiệt là Di có dây cuốn gối nữa nha các bạn có dây cuốn gối và đang cứng nữa còn trong clip này là minh họa cho các bạn hiểu được cái cách tập đùi hiệu quả tốt nhất cũng là 8 rep thôi nhưng nếu mà nặng á, thì chúng ta sẽ là 6 rep hoặc 4 rep tùy trong bầu trời danh vọng theo tình lý duyên dành cho cuộc sống ây à nó sẽ khó không lắc ghê không nè lắc nè lắc nè quay ghê lắm nha bắt ghê lắm á nó cái này là khó rồi mà khó thì nhất phải cẩn thận phải chơi cho đúng đây là bài tập thiệt nha các bạn khởi động nữa nha các bạn vì chỉ ví, ví dụ minh họa các bạn làm một set thôi với tám đếm tập cầu độ cao nỗ lực nghiêm túc xuống đôi tay dìm không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ thành sự thật khát khao dạ. nhất bo đi nhất danh vọng dạ. nhất thành công nhất định si lãng mạn em dạ. muốn cái chuối ăn tiền đó nha các bạn rồi vô bây giờ là set tập chính thức các bạn nghỉ tối đa là 3 phút nhớ nghỉ tối đa là 3 phút cứ thế mà tập ba set và bốn set tùy các bạn tập như vậy bao phê không tin thử đi rồi trước khi kết thúc vlog này Di sẽ tóm gọn lại Các bạn muốn tập hiệu quả nhất cho cơ đùi Thì các bạn cần phải khởi động đúng cách và tập đúng cách Và cần phải kết hợp hai máy Một máy là Smith Machine Và một máy là Regular Squat Máy Smith Machine Chúng ta dùng để khởi động cho tới khối lượng tạ gần ngưỡng chúng ta Qua ngưỡng thì chúng ta sẽ chơi cái máy Regular Squat Khởi động lên tạ từ từ cho nó gần với khối lượng tải chính thức khoảng 4 4 set 4 set nha mỗi set 8 rep cái điều quan trọng nhất là phải khởi động cường độ cao tức là bạn chỉ được phép nghỉ giữa những cái set khởi động là 30 giây thôi bạn nào yếu lắm á, thì nghỉ một phút đó mà trong lúc nghỉ chúng ta phải phục hồi chúng ta phải hít thở chúng ta phải uống intra hoặc cao BCA và qua cái set tập thiệt phải nghiêm túc phải trang bị đầy đủ đai lưng bảo hộ về quấn gối và về squat đó là những gì mà di truyền tải các bạn qua cái video ngắn gọn này để giúp cho các bạn có một cái buổi tập cơ đùi nó nhanh nhất nó ngắn nhất nó cường độ cao nhất và nó hiệu quả nhất phần còn lại là các bạn hãy thử nếu được các bạn hãy trải nghiệm uh, phòng tập gym đẳng cấp THOL Gym Center ở hệ thống thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái máy tập giúp cho bạn thỏa mãn được cái nhu cầu tập luyện cao nhất cũng là như là duy hàng ngày tập luyện với những phòng tập này sơn ái kính chào chúc các bạn thành công trong lớp anh là người soi hoa viết cân bằng phản ứng của tình yêu em xúc tác cho nhau nhớ thật nhiều nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau anh sợ hai trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu phách khi hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu rung rinh